Chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Văn Hoàng Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề đó là 10 dấu hiệu cho thấy doanh nghiệp làm siếc với báo cáo tài chính Ok Rồi, khi mà mình luôn mình luôn luôn là những người gọi là thiếu thông tin nhất nhà đầu tư mình luôn là những người thiếu thông tin nhất và doanh nghiệp thì có những doanh nghiệp tốt và những doanh nghiệp không tốt luôn luôn là như vậy có những doanh nghiệp họ rất là để ừ. báo cáo tài chính của họ một cách bình thường có những doanh nghiệp thì họ luôn dùng một vài cái thủ thuật hay cái mẹo gì đó để thổi phồng lợi nhuận lên thì à, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm thường là cái căn cứ cơ bản để mình đưa ra quyết định mua hay bán chứng khoán hoặc là đôi khi chỉ là kết quả kinh doanh mỗi quý à, nhưng mà theo những cái chuyên gia tài chính mà có nhiều kinh nghiệm mà và kinh nghiệm hoàn tổng hợp được á thì mình cần phải cảnh giác với những cái dấu hiệu bất thường của bảng báo cáo tài chính và trong video này mình sẽ chia sẻ với bạn 10 cái dấu hiệu cho thấy có thể doanh nghiệp họ đã thổi phồng quá mức cái lợi nhuận của mình lên à, lợi nhuận đó. rồi số 1 đó là lợi nhuận đánh bại thị trường nếu một cái doanh nghiệp bình thường hoạt động ở một cái lĩnh vực bình thường không có gì đặc sắc cả mà duy trì được lợi nhuận khả quan tốt thậm chí lại còn vượt trội hơn thị trường nhiều lần trong cái môi trường kinh doanh khó khăn thì các con số đó cần phải được đem ra mổ xẻ quan sát gọi là kiểm tra lại rất là kỹ đặc biệt là nếu doanh nghiệp đó trước đó bình thường nếu mà doanh nghiệp trước đó mà bình thường mà không có gì nổi bật mà tự nhiên lại trội trội trội lên một cách bất ngờ mà không có thấy một cái dấu hiệu gì rõ ràng của lý do tại sao trội lên như vậy thì mình cần phải kiểm tra cái đó thật là kỹ à đó là cái dấu hiệu số 1 tiếp trước khi tiếp thì bạn nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông nếu lần đầu tiên xem video này nha tiếp số 2 lợi nhuận ấn tượng nhưng mà không được đối thủ cùng ngành gọi là coi trọng tức là ví dụ một cái trường hợp mà đã xảy ra trong quá khứ nha đó là cổ phiếu ờ, công ty cổ phần dược phẩm Viễn Đông DVD cổ phiếu này thì họ mới niêm yết và lúc mà ít nhất ba công ty chứng khoán lớn báo cáo đánh giá hoạt động của DVD cực kỳ khả quan và dựa trên cái thông tin mà công ty này công bố các công ty chứng khoán họ đưa ra dự toán là EPS của cái cổ phiếu này là cũng thuộc dạng nhất nhì trong ngành khi mà cổ phiếu nhận được nhiều lời gọi là ca tụng của những cái chuyên viên phân tích thì những cái doanh nghiệp cùng ngành ấy, họ lại không gọi là họ không để ý gì đến cái công ty này cả và thực tế sau một thời gian thì cái công ty này nó sụp đổ nó không có được như những cái bánh vẽ mà nó đưa ra đó là cái hết sức quan trọng hãy kiểm tra những cái lợi nhuận của nó so với những công ty cùng ngành xem nó như thế nào có được những công ty cùng ngành để ý không hay là không xứng đáng để những công ty đối thủ trong ngành để mắt tới? tiếp yếu tố số 3 lợi nhuận nhảy vọt so với cùng kỳ hai năm trước khi niêm yết DVD chỉ đạt lợi nhuận lần lượt là 18,5 tỷ và 25,5 tỷ. Nhưng năm 2009 khi mà vừa mới niêm yết thì lợi nhuận nhảy vọt lên 109 tỷ. Đáng chú ý là cái lợi nhuận của DVD xuất phát từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính chứ không phải từ thu nhập bất thường thanh lý tài sản hay chuyển nhượng vốn. Mới tức là nó gì nó tăng gấp 10 lần từ mười mấy tỷ lên 100 bao nhiêu tỷ tăng gấp 10 lần mà từ hoạt động kinh doanh chính làm sao mà tăng được đúng không làm sao tăng được cái kiểu đó hiện à, gọi là sau này người ta phân tích ra nó là ghi nhận doanh thu ảo ghi nhận doanh thu ảo ok yếu tố số 4 lợi nhuận ấn tượng công bố trước các đợt phát hành tham vọng có nghĩa là trong quý 3 của năm 2010 mặc dù thị trường chứng khoán giảm các công ty chứng khoán thua lỗ nhưng một công ty chứng khoán tạm gọi là công ty chứng khoán XD, họ công bố họ lãi 53 tỷ nhưng vào quý 4 năm 2010 thị trường phục hồi đa phần các công ty có lãi thì công ty X này lại công bố lỗ 117 tỷ à, lãnh đạo công ty X giải thích thua lỗ nguyên nhân khách quan là vì thị trường biến động nhưng cái giới phân tích lúc đó nhìn nhận con số cái lợi nhuận khả quan lúc trước á, của công ty X là để công bố để hỗ trợ cho cái đợt tăng vốn từ 500 tỷ lên 1.000 tỷ vào cuối năm 2010 tức là họ tăng vốn và họ đưa lợi nhuận để làm đẹp con số để có thể dễ dàng huy động vốn thêm để tăng vốn đó là cái hết sức lưu ý rồi yếu tố số 5 lợi nhuận được tạo ra từ các giao dịch đáng ngờ tháng 7 năm 2010 một doanh nghiệp ngành khí đốt triệu tập đại hội cổ đông bất thường để điều chỉnh cái kế hoạch lợi nhuận tăng hơn 2,5 lần so với cái con số mà được thông qua trước đó khoản lợi nhuận này được tạo ra từ kinh doanh bất động sản chứ không phải từ dầu khí nha nhằm phục vụ cho mục đích tăng vốn thực chất á, cái khoản lợi nhuận này được tạo ra bằng một cái giao dịch chuyển nhượng mà lúc sau đó người ta phân tích là cực kỳ gọi là mờ ám liên minh ba bên điều hành bởi chủ tịch hội đồng quản trị đó là những cái lợi nhuận được tạo ra từ những cái giao dịch đáng ngờ cái âm mưu này sau đó bị phá sản vì thị trường chứng khoán xuống quá nhiều nhưng cũng khiến rất nhiều người bị lộ vì những cái con số lợi nhuận đó nên lao vào mua bạn hết sức cẩn thận với cái điều này ok tiếp số 6 những con số lợi nhuận thay đổi chóng mặt vào quý 2 là công ty cổ phần tập đoàn D đi gây chú ý khi mà họ uh, khi mà đại hội cổ đông thông qua lợi nhuận của họ là 167 tỷ trong năm 2012 thì hai ngày sau gọi là công ty công bố báo cáo tài chính hợp nhất gọi là tăng lên là 204 tỷ tức là nó sai lệch 100 lẻ 167 tỷ mà lên thêm gọi là thêm bốn hơn 40 mấy tỷ nữa thay đổi thay đổi nhiều quá giải thích với báo giới rồi giải trình với cơ quan quản lý thị trường thì ban lãnh đạo ở công ty D họ bảo là không thống nhất về cách ghi nhận lợi không thống nhất về cách ghi nhận lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án bất động sản nên nó mới có sự sai lệch như vậy nhưng mà cái đấy là cái hết sức cẩn thận nha lợi nhuận thay đổi quá nhiều và gọi là chênh lệch quá nhanh gọi là gọi là hai cái báo cáo lật qua lật lại là thấy lệch thêm mấy chục tỷ nữa làm gì có chuyện mà ghi nhận gì mà lệch dữ vậy ok yếu tố số 7 đó là lợi nhuận gắn với các đợt thanh lý tài sản khả nghi các đợt thanh lý tài sản lớn á, nó có thể là cái biện pháp để các doanh nghiệp cứu vãn cái kết quả kinh doanh yếu kém của họ đặc biệt là nếu mà việc thanh lý diễn ra sát cái thời điểm kết thúc chu kỳ kế toán thì chắc chắn là có ý đồ vì sao vì kết thúc chu kỳ kế toán thanh lý dập vòng phát là tự nhiên con cục tiền lên à, ví dụ đi ví dụ như năm 2010 công ty cổ phần T chuyển nhượng cổ phần cho một công ty lớn là UniP vào đúng ngày 30 tháng 6 động thái này giúp công ty T lãi 44 tỷ trong quý 2 năm 2010 và khiến cổ phiếu nó tăng mạnh nhưng mà đây là cái đợt lãi duy nhất của công ty T trong 13 quý liên tiếp tức là nó chỉ có một đợt lãi trong suốt gọi là 13 quý liên tiếp gọi là 4 quý là một năm 8 quý là 2 năm 3 năm liên tiếp đó 3 năm liên tiếp là nó cái gì 3 4 năm liên tiếp là nó chỉ có lỗ thôi đó số 8 lợi nhuận cao đột biến rơi vào quý 1 và quý 2 báo cáo tài chính quý 1 à quý 1 và quý 3 nhé báo cáo tài chính quý 1 và quý 3 không yêu cầu soát xét bạn phải biết điều này nha báo cáo tài chính quý 1 và quý 3 không yêu cầu soát xét nên những cái bùa chú những cái bơm thổi những cái xào nấu nó nhiều khả năng xuất hiện ở những cái quý này nhất à, quý 1 và quý 3 số 9 thay đổi kế toán trưởng liên tục chưa kể những lần thay đổi đại diện pháp luật và tổng giám đốc thì thay đổi kế toán trưởng liên tục cũng là hết sức nguy hiểm ví dụ như công ty cổ phần nhựa ờ, T đi công ty cổ phần nhựa T tiếp liên tục thay đổi kế toán trưởng hai vị trí tổng giám đốc và kế toán trưởng có vai trò cực kỳ quan trọng khi khi mà một người là điều hành doanh nghiệp và một người là nắm toàn bộ về sổ sách kế toán này nọ mà sự thay đổi đột ngột trước năm báo cáo tài chính kết thúc thì khả năng cao là có một cái gì đó rất là xấu sẽ xảy ra nhá đâm ra hết mình hết sức lưu ý khi mà mình đầu tư cuối năm hay thế nào đó mình phát hiện ra có cái sự thay đổi về tổng giám đốc hay là gọi là kế toán trưởng là cực kỳ nguy hiểm ok yếu tố số 10 doanh nghiệp có thể múa may cái bảng lợi nhuận của mình bằng cách thay đổi chính sách bán hàng cho phép người mua trả chậm để tăng doanh thu tức là bình thường á nếu mà công ty đó họ thu lấy tiền liền thì họ không ghi nhận được doanh thu hoặc là họ ghi nhận vào mục gọi là à, khoản phải thu còn nếu mà họ gọi là cho người mua trả chậm thì nó họ sẽ tăng được doanh thu lên và một cái kỹ thuật khác là thay đổi ước kế toán ghi nhận giá trị hợp đồng tương lai về thời điểm hiện tại tức là cái đó tương lai phát sinh nhưng mà đẩy hết về hiện tại để ghi nhận để đẩy cái tiền nhiều lên ha rồi vừa rồi bạn vừa mới chia sẻ với bạn 10 cái dấu hiệu thì bạn thấy clip hay hãy comment xanh và giúp Hoàng chia sẻ nó bạn muốn Hoàng làm video về chủ đề thì hãy comment dưới xin chào và hẹn gặp lại